Hello, xin chào tất cả các bạn. Nếu như các bạn đã nhìn thấy những chiếc bàn nâng điện và di chuyển rất nhiều rồi thì chắc cũng sẽ biết đến chiếc thang đa dụng này. Có thể vừa nâng người vừa nâng hàng. Có chiều cao là 500 cân và nâng cao 2 m 35. Đây là hình ảnh các anh kỹ thuật ở bên mình đã bóc chiếc bàn ra, đập hộp và lắp những cái thanh ngang để bảo vệ các bạn chờ một chút xíu nhé, mình sẽ gửi các bạn thông tin chi tiết. Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay với cả các bạn giới thiệu về một chiếc bàn nâng di chuyển và cũng có thể cố định được. Đây là thông số của bàn. Như các bạn đã thấy thì đây là một chiếc bàn có số series là trọng là 500 cân và nâng cao được 2m35. Kích thước mặt bàn là 1m8 x 1m của hãng Ningbo Huynh một trong những cái hãng nội địa của Trung Quốc thì à, tại thì à, như các bàn nâng điện cố định khác thì các bạn có thể à, cố định tuy nhiên là chiếc bàn này thì vừa có thể cố định nhờ bằng bốn bốn chiếc chân xung quanh của xe nếu như mà các bạn mà không sử dụng sử dụng thì các bạn có thể à, kéo hạ hàng phá xuống khi mà kéo gọn lại sẽ như này mục đích của việc bốn chiếc chân này là để ờ, giữ cố định chiếc bàn ngoài ra thì ờ, tại mỗi phần phía dưới sẽ có lốp xoay bánh PU và thép chiếc bánh PU và thép này thì có thể giúp các bạn di chuyển đến những cái nơi mà mình mong muốn được một cách nhanh chóng và ở trên này thì ờ, là lan can lan can sắt các bạn có thể ờ, tháo rời hoặc là để cố định chiếc bạn này thì rất là phù hợp với những nhà xưởng kho bãi và có thể áp dụng được rất là nhiều những cái um, sử dụng trong những lĩnh vực khác nhau ngoài ra thì ở ờ, phần phía trên thì phía bên cạnh thì sẽ là hai cái um, công tắc điều khiển hai công tắc điều khiển này thì lúc các bạn có thể à, đứng ở trên bàn để có thể điều chỉnh đến chiều cao mà các bạn mong muốn để làm việc ở trên phía cao trong trên khoảng là hai mét rưỡi ở phần phía dưới này thì cũng là trục thủy lực cũng như là hệ thống của pin cánh cặp pin các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới này nhé về pin này thầy tam đã làm việc này các bạn chú ý là sạc pin đầy đủ trong quá trình mà mình làm việc thì tránh bị um, hết pin và chụp ác quy là bản thủ lực thì mình sẽ sau đây thì mình sẽ uh, quay chi tiết để bạn xem bây giờ mình cạnh chỗ này và phố bên cạnh này chính là phần sơn phần sơn có thể ban là di chuyển được về việc à, bảo hành bảo dưỡng của chiếc xe này thì rất là đơn giản các bạn có thể à, sử dụng mũ bò để tra vào những cái thanh và mùi nối bàn nâng này thì sẽ được lên bằng chữ x x góc sau đây thì mình sẽ nhờ anh kỹ thuật của bên mình và trèo lên để à, à, thôi để mình sẽ trèo lên một chiều cao nâng tối đa và xin các bạn lưu ý giúp mình là phần phía hai bên này đều có nút công tắc hạ hành trình thì cái vấn đề mà đi lên trên này thì bạn có thể ấn nút ở phía trên phía trên cùng là nút lên và phần phía dưới là nút hạ xuống à, việc điều chỉnh nhanh hay chậm đấy các bạn cũng chỉ cần ấn một chiếc nút vậy thôi là có thể lên hoặc xuống theo đúng với cả nhu cầu của mình rồi hiện tại thì mình đang được quay lên phía trên chiếc thang này thì có thể phù hợp với cả những cái đơn vị làm bát tràng để uh, nung và đúc kho thì mình cũng đã đi vào được trong bát tràng tại Hà Nội về xưởng gốm một hai sản phẩm ngoài ra thì các cái đơn vị làm thực phẩm cũng có ở phần phía dưới này chính là trục thủy lực đó trục thủy lực của xe thì vô cùng mạnh mẽ à, toàn cảnh của chiếc xe các bạn có thể ờ, có những cái chỗ dừng đột ngột khi mà không sử dụng đến và bàn nâng này thì có một cái ưu điểm là ở hai bên thì đều có bộ điều khiển có thể dễ dàng sử dụng ngoài ra thì có cả thanh lan can thì cũng rất là cao để bảo vệ hàng hóa cũng như là sức nâng của người Và nâng chữ X này cũng là một trong những sản phẩm được bên mình à, bán chạy trong khoảng thời gian qua